Tài khoản không phí, đăng ký dễ dàng, trúng ô tô sang. Bạn đang dành thời gian cho bản thân tại nhà hay đang đi du lịch, vui vẻ bên bạn bè. Bạn có thể mở tài khoản tại Vietinbank iPay Mobile mọi lúc, mọi nơi bằng cách xác thực giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt. Nhận ngay 100.000 đồng vào tài khoản. Miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống và cơ hội trúng xe Mazda 3 cùng nhiều phần quà khác. Vietinbank iPay Mobile tận hưởng cuộc sống số.